Thân chào quý vị đầu tư à, Qua những video mà Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua thì cuối cùng bạn cũng có thể đầu tư tăng trưởng đúng không ạ và hôm nay Dũng sẽ tổng kết lại toàn bộ những cái diễn biến cũng như là toàn bộ những chia sẻ của Dũng trong một thời gian vừa qua để các bạn có thể nhìn rõ hơn trong chiến lược đầu tư tăng trưởng của mình nhưng trước hết để củng cố hơn về chiến lược đầu tư tăng trưởng của mỗi chúng ta thì Dũng chia sẻ thêm với quý vị các bạn đó là những cái tác phẩm những nhà giao dịch dịch thành công những người mà đi đầu trong chiến lược đầu tư tăng trưởng này ở trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta có rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau à, có thể bạn đầu tư giá trị có thể bạn đầu tư tăng trưởng có thể bạn à, đầu tư kỹ thuật hoặc một số các hệ thống phương pháp đầu tư nào khác à, tuy nhiên để làm sao chúng ta thấy là có lợi nhuận tăng trưởng ở mức cao rủi ro ở mức hạn chế và chúng ta trong mỗi một chu kỳ chúng ta cần phải có một cái mức lợi nhuận ổn định và đặc biệt là rủi ro ở mức thấp nhất Dũng biết rằng là có rất nhiều các bạn ở đây có thể các bạn đang học một cái phương pháp nào đó đang có hệ thống phương pháp nào đó có thể nó phù hợp với bạn mà các bạn thấy rằng là nó có cho bạn cái lợi nhuận thì các bạn có thể tiếp tục cái phương pháp đó à, tuy nhiên nếu bạn thấy rằng là cái phương pháp bạn từ trước đến nay à, bạn thấy là nó không có lợi nhuận hoặc nó chưa có cái kết quả thì hãy tham khảo những cái video của Dũng chia sẻ trong suốt thời gian vừa qua và câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra đó là tại sao chúng ta lại cần phải đầu tư tăng trưởng thay vì chúng ta là mua cái gì ạ tại sao chúng ta phải mua chúng ta đặt ra câu hỏi tại sao để chúng ta vận động cái tư duy ở bên trong chúng ta chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là mỗi chúng ta đều cần phải phải có một cái nhận thức nào đó bởi vì nếu chúng ta chỉ nhận được con cá thôi á thì khi mà chúng ta không nắm rõ được hành vi của cái cổ phiếu cũng như vận động cổ phiếu thì dẫn đến chúng ta sẽ bị thua lỗ hoặc là chúng ta không thể đưa ra những hành vi khi mà cổ phiếu diễn biến không như muốn Dũng biết rằng là rất nhiều các bạn đang có mặt ở đây cũng đã có rất nhiều các hệ thống phương pháp khác nhau nhưng hệ thống phương pháp đầu tư tăng trưởng này nó có sự kết hợp kể cả những yếu tố về kỹ thuật và cơ bản các yếu tố kỹ thuật thì các bạn có thể thấy rõ rằng là phần lớn các nhà đầu tư họ chỉ sử dụng những biến động và giá của khối lượng để tìm kiếm những cái thời điểm ờ, mà chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió trước khi giao dịch với các bạn thì họ luôn luôn tìm kiếm những cổ phiếu có những chất xúc tác tốt nhất và để các bạn có thể không phải đợi chờ lâu trước khi chúng ta sẽ tổng kết trong cái buổi ngày hôm nay thì ờ, Dũng sẽ nói cho các bạn biết rằng là trong quá trình nghiên cứu về tất cả những người thành công thì ở đây đó là cuốn sách giàu từ chứng khoán các bạn nhìn thấy một cái bìa như này thì các bạn có thể thấy rằng là phần lớn những tác giả như Liam Moore, William O'Neill ở trong cái cuốn sách này họ đều là những nhà đầu tư kiệt xuất đều là những nhà đầu tư cá nhân có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng trăm một trăm một năm và đều là những chiến lược đầu tư tăng trưởng hết bạn có thể đọc một cuốn sách đó là mới xuất bản đấy ạ cũng là một trong những chiến lược đầu tư tăng trưởng rất là vĩ đại đó là những cái tác phẩm mà được tất cả các nhà đầu tư trên thế giới ứng dụng và Ờ, có những kết quả rất là cao uh, bạn có thể đọc những cái cuốn sách về phù thủy chứng khoán hoặc là những cuốn sách như là những nền tảng kinh doanh chứng khoán đây là những cuốn sách mà trong tác phẩm khi mà Dũng nghiên cứu cũng đọc thì gần như chiến lược đó uh, nó gần như giống nhau và nó không có sự thay đổi trong suốt uh, quá trình hình thành lịch sử chứng khoán và khi mà ứng dụng vào Việt Nam thì Dũng thấy là nó chả có gì khác nhau có một số các bạn bảo là ở Mỹ nó không phù hợp với Việt Nam hay là một số nói là ở nước ngoài với Việt Nam nó không phù hợp tuy nhiên thì trong quá trình ứng dụng trong rất nhiều năm qua thì Dũng thấy rằng là tất cả những cổ phiếu nó đều có chung những cái đặc điểm giống nhau và những cái mẫu hình nó luôn luôn lặp đi lặp lại cái quan trọng là chúng ta có trải nghiệm hay không ạ à? với chúng ta không có sự trải nghiệm thì dẫn đến là chúng ta mua nó sai thời điểm chúng ta không có gì ạ à, biết thế nào là quản trị rủi ro và nguyên tắc đầu tư thành công nhất trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán đó là quản trị rủi ro nhưng khi mà Dũng chia sẻ những cái những cái à, video về quản trị rủi ro Dũng biết rằng là rất nhiều bạn khi mà nghe cái về quản trị rủi ro thì thực sự là rất là khó chịu bởi vì chúng ta không mong tức là chúng ta không mong muốn là uh, nói lại những cái nỗi đau của chúng ta từ trước đến nay bởi vì chúng ta sợ về nỗi đau đúng không ạ tất cả những nỗi đau mà chúng ta uh, bị thua lỗ hoặc là những nỗi đau của chúng ta uh, không thành công bị thất bại thì thường là chúng ta không muốn học những bài học đó nhưng đó chính là cái nguyên nhân thất bại của tất cả các nhà đầu tư chúng ta giống như ờ, bạn uh, tham gia thi học kỳ ở đại học thì các bạn có thể một lúc nào đó các bạn trượt một môn nào đó đúng không khi bạn trượt một môn đó thì bắt buộc các bạn phải học lại để bạn mới qua được còn nếu các bạn lẩn tránh đúng không không học thì uh, chắc chắn là các bạn phải học thuộc học bao giờ học lại và qua đó thì các bạn mới tốt nghiệp được thì trong đầu tư chứng khoán thôi các bạn có thể có rất nhiều lần bị thua lỗ và bạn không học được những bài học mà trong những lần thua lỗ bạn đã gây ra hoặc là bạn nghe một ai đó mách nước bởi vì dũng biết rằng trên thị trường á chúng ta đi cứ đi nghe ai đó phím hàng nghe ai đó nói cổ phiếu nọ cổ phiếu kia tốt lắm nhưng cái gốc của bạn không có thì theo một quy luật nhân quả tức là nhân nào quả đó nếu bạn không có cái gốc thì chắc chắn kết quả của bạn cũng không có có kết quả và đó là nguyên nhân của phần lớn tất cả các nhà đầu tư chúng ta bị thua lỗ trên thị trường đây là phần lớn khoảng độ 8 đến 90 phần trăm chỉ tập trung vào xem là ai đó người ta cho chúng ta một cổ phiếu và chúng ta cũng không nhận thức được cái hành vi mà chúng ta được cho đó có cổ phiếu có tốt hay không bởi vì chúng ta không có nhân chúng ta không có cốt lõi phía trong và trên thị trường thì cũng có rất nhiều người chia sẻ là mua cổ phiếu uh, cứ trung bình giá xuống và trung bình giá xuống và hôm qua Dũng đã nói chia sẻ một cái quản trị vốn các bạn biết rằng là nếu các bạn lỗ 5% thì các bạn phải hòa vốn là 5,26% và nếu thực sự là các bạn lỗ 20% thì con số đó lại thực sự là lớn hơn rất nhiều và bạn thấy rằng là việc mà chúng ta tiếp tục lỗ tiếp tục lỗ và trung bình ra xuống thì chúng ta sẽ gần như không có cơ hội để lấy lại số vốn của ta đã mất và đặc biệt là khi mà cái cổ phiếu chúng ta giảm quá sâu rồi thì làm sao chúng ta có thể lấy lại được nữa và khi mà tất cả những cái áp lực tâm lý mà chúng ta cơ máu gạo tiền chúng ta cần phải có thì dẫn đến một tình trạng là chúng ta phó mặc cho cổ phiếu muốn thế nào thì ấy. và đến một ngày nào đó chúng ta cần tiền chúng ta rút ra và trên NAV chúng ta có thể giảm 30% 40% và Dũng biết là có những tài khoản giảm 5 60% đầu tư 1 tỷ nhưng cuối cùng chỉ rút ra được 100 triệu thôi ạ à. Dũng biết rằng là điều đó nó điều sự thật trên thị trường rất nhiều người bỏ ra một tỷ rồi sau đó thì sau quá trình rút ra thì chỉ có là một vài trăm triệu thôi ạ và bởi vì sao chúng ta gồng lỗ gồng lỗ là gì ạ khi mà cổ phiếu giảm càng giảm chúng lại sử dụng margin sử dụng ờ, mua nhiều hơn bởi vì các chuyên gia nói là cổ phiếu là rẻ lắm mua đi ạ nhưng với chiến lược tăng trưởng mọi thứ khác hoàn toàn vậy chúng ta tổng kết những cái bước để chúng ta thành công trong lĩnh vực đầu tư tăng trưởng và chúng ta còn rất nhiều video tiếp theo để bạn có thể hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư tăng trưởng như này và những video đó giúp bạn cải thiện quá trình đầu tư của mình giúp bạn có thể nâng cao trình độ kỹ năng và Dũng tin chắc rằng là đã có rất nhiều học viên của Dũng đã có rất nhiều người đã học những chiến lược của Dũng và đã có kết quả vượt trội hơn so với tất cả những cái hệ thống phương pháp khác đây là điều chắc chắn và đã có rất nhiều các bạn đang ngồi đây à, nếu các bạn thực sự trong quá trình theo dõi những video của Dũng trong quá trình chia sẻ của Dũng nếu có kết quả bạn hãy comment ở phần bên dưới ạ những ai đang ngồi đây những ai đang có kết quả thì hãy comment ở bên dưới để thực sự cho uh, tất cả những các bạn những ai mà lần đầu tiên có thể biết được video hoặc là những người đó ai đó vẫn còn nghi ngờ trong chiến lược đầu tư này và trước hết chúng ta cần phải nói rõ rằng là chiến lược đầu tư tăng trưởng hay là theo đà tăng trưởng cái ưu điểm ở đây đó là, là chúng ta chỉ mua khi xu hướng của nó đi lên các bạn nhớ nhá chỉ mua khi bắt đầu xu hướng đi lên và xu hướng là bạn vậy xu hướng chúng ta sử dụng chiến lược làm sao để biết được xu hướng thì Dũng nhấn mạnh là chúng ta cần phải bốn cái nguyên tắc để chúng ta biết rằng là một cổ phiếu đầu tư tăng trưởng nó cần những điều kiện gì là cần những điều gì đầu tiên số 1 là xu hướng và xu hướng chính là bạn và nếu bạn làm cái gì nó ngược xu hướng hay là mua cổ phiếu nó đang giảm bởi vì chúng ta nghĩ là cổ phiếu này tăng trưởng khi giá nó giảm và chúng ta rẻ thì đó không phải là chiến lược mà Dũng chia sẻ và chiến lược này được rất nhiều nhà đầu tư thành công như là William Neal, ờ, Liam Moore, Wyckoff, Mac Mini và rất nhiều rất nhiều nếu các bạn có thể đọc những cuốn sách phù thủy chứng khoán hoặc nhà đầu tư thành công hoặc là cuốn sách đầu tư theo đà tăng trưởng mà mới xuất bản này thì bạn thấy là họ đều có những công thức cực kỳ giống nhau nên đầu tiên xu hướng là là bạn mà nó là số 1 để chúng ta thành công thay vì chúng ta trung bình giá xuống thì chúng ta cần phải trung bình giá lên hay là mua theo kim tự tháp những cái đấy chúng ta sẽ nói ở phần sau ạ chiến lược thứ hai các bạn cần phải lưu ý đó là mọi thứ tại vì là nó tăng trưởng thì nó cần phải chất xúc tác đúng không ạ khi mà cổ phiếu tăng trưởng thì chúng ta cần phải chất xúc tác Vậy chất xúc tác nó là gì ạ? chất xúc tác đó là ban lãnh đạo. Đó là cái sự cải tiến, đó là máy móc, sự cải tiến về công nghệ, sự cải tiến về nhà máy mới, sản phẩm mới. Tất cả những yếu tố đó nó mới tạo ra sự tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận. À, có một số lĩnh vực thì có thể do một yếu tố nhu cầu của cái sự phát triển của thế giới hoặc là nguồn nguồn cung nó đang cạn kiệt hoặc là đang thiếu thì có thể nó tạo ra mức tăng trưởng trong một thời gian ngắn nhưng tuy nhiên đó cũng là một dạng tăng trưởng hay ở trong ờ, video thì Dũng hay nói là những chất xúc tác để tạo ra cái tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong một cái thời gian ngắn có một câu hỏi đặt ra là có rất nhiều cổ phiếu mà nó không phải tăng trưởng nhưng nó lại tăng rất mạnh bạn biết rằng là một cổ phiếu thông thường á, nó có thể là chạy trước cái kết quả tăng trưởng từ 3 đến 6 tháng đó là những cổ phiếu công nghệ có sản phẩm mới hoặc là có những cái Ờ, công ty dược nó đã tìm kiếm được những cái vaccine hoặc là những cái sản phẩm mà có thể chúng ta không biết được hoặc là chúng ta thấy rằng là cổ phiếu G GTN tức là có những cổ phiếu được thâu tóm hoặc là MMA tất cả những cái cổ phiếu đó chúng ta không thể biết được nhưng dựa vào gì ạ dựa vào cái biến động về mô hình giá là chúng ta có thể tham gia vào được chúng ta biết trước được khi mà cổ phiếu vẫn đang ở cái, cái giai đoạn mà chúng ta chưa nắm rõ được cái kết quả bên trong nó như nào nên cái chất xúc tác nó một yếu tố quan trọng tuy nhiên thì có những cái chúng ta gọi là cái nhân ở bên trong chúng ta không thể nhìn thấy được chúng ta không thể biết được và chúng ta cần phải sử dụng đó là một chiến lược thứ hai đó là mẫu hình thứ ba là mẫu hình à, mẫu hình nó cho chúng ta biết rằng là cái sự vận động của cái cổ phiếu đó nó đang được bán ra hay được thu gom của các dòng tiền lớn hay chúng ta gọi là dòng tiền tổ chức và đây là nguyên tắc quan trọng nhất của các chiến lược đầu tư tăng trưởng và trong mẫu hình thì Dũng chia sẻ cho các bạn một hai hoặc ba mẫu hình gì đó và tuy nhiên thì nó có khoảng 20 mẫu hình và mỗi mẫu hình chúng ta cần phải nắm rõ được hiểu rõ được hành vi thao túng của các big boy hay là dòng tiền lớn tham gia vào thị trường nếu chúng ta không hiểu rõ được mà chúng ta lại tiếp tục mua trên cái nền giá bởi vì chúng ta nghe một ai đó là cổ phiếu này tăng trưởng đó cổ phiếu này tốt lắm thì đó là một nguyên lý sai của rất nhiều các nhà đầu tư và chúng ta biết rằng là mọi thứ nó đều có những cái mức rủi ro nhất định nên khi mà chúng ta tham gia vào một cái thời điểm nào đó thì chúng ta cần phải gì ạ cần phải quản trị rủi ro và cái điều số gì ạ bốn đó là cái thời điểm mua thời điểm mua chúng ta gọi là thời điểm cái điểm điểm then chốt hay là điểm thuận buồm suy gió tức là cái thời điểm đó chúng ta biết rằng là nhà cái hay là dòng tiền lớn thông thường họ thu gom hết cổ phiếu và khi họ thu gom hết cổ phiếu thì chúng ta biết rằng là điều gì sẽ diễn ra bởi vì cái vùng kháng cự ở phía trên là yếu nhất và khi mà cổ phiếu đã xuyên thủng qua tất cả những vùng kháng cự thì chúng ta biết rằng là cái, cái mức kháng cự nó sẽ dần dần yếu đi và cổ phiếu có thể là đi rất nhanh và việc mà chúng ta không nắm rõ được những cái vùng đó thì chúng ta có thể bị thua lỗ rất là nhanh và có một cái đầu tư có lẽ là đầu tư giá trị hay đầu tư tăng trưởng nó đều có một nguyên lý đó là chúng ta cần phải gì ạ quản trị rủi ro quản trị rủi ro là một cái cách thức mà chúng ta cần phải làm ngay sau khi mà chúng ta đưa ra gì ạ đưa ra cái quyết định đầu tư bởi vì khi mà chúng ta đưa ra quyết định đầu tư chúng ta phải có những phương án phòng thủ là khi nào chúng ta phải cần phải cắt lót và khi nào chúng ta cần phải chốt lợi nhuận tuy nhiên thì với chiến lược đầu tư giá trị hoặc là mua khi mà trung bình giá sớm giá xuống thì rõ ràng chúng ta cứ tiếp tục mua tiếp tục mua bởi vì giá cổ phiếu rẻ dẫn đến tình trạng là khi chúng ta lỗ 10% lỗ 20% và đến lỗ 50% thì chúng ta không có cơ hội để lấy lại số vốn của chúng ta và đặc biệt là chúng ta không có hiểu rõ được thế nào là quản trị rủi ro bởi vì cổ phiếu cứ rẻ chúng ta mua vào đấy là lý do vì sao chúng ta bị lỗ nên trong chiến lược đầu tư tăng trưởng mà Dũng chia sẻ đó là trong trường hợp chúng ta lỗ trong ba cổ phiếu chúng ta lỗ hai nha yeah. lỗ hai cổ phiếu đúng không lỗ hai cổ phiếu thì chúng ta vẫn có thể lợi có lợi nhuận bởi vì mỗi một chiến lược chúng ta chỉ cần cắt lót trung bình là khoảng 6 đến 7 phần trăm và mỗi một lần lợi nhuận chúng ta chỉ thu gom khoảng nửa chốt lợi nhuận chỉ 20 phần trăm là chúng ta vẫn có thể có lợi nhuận khi mà chúng ta bị lỗ đến 66 phần trăm và chỉ lãi 33 phần trăm thôi ạ rõ ràng là chiến lược đó nó phù hợp với tất cả chúng ta quan trọng là chúng ta cần phải nắm rõ được chiến lược các nước đi của nó ra sao và trong những video tiếp theo các bạn sẽ nhận được những giá trị tiếp theo để Dũng chia sẻ để khi mà chúng ta là nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư mà chúng ta không thể phải là nhà đầu tư quản lý quỹ thâu tóm doanh nghiệp để chuyển đổi sang của mình thì đây là chiến lược có thể giúp các bạn có một mức lợi nhuận rất là cao rủi ro ở mức thấp và đặc biệt là chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu chúng là bạn dẫn đầu ở trong ờ, đầu tư thì các bạn biết rằng là thông thường thì chúng ta sẽ có những cái cổ phiếu chúng ta là khỏe nhất mạnh nhất trên thị trường vậy làm sao để chúng ta biết cái cổ phiếu đó khỏe nhất mạnh nhất đó là những cổ phiếu và chiến lược đó là những cổ phiếu thị trường giảm cổ phiếu không giảm và thông thường thì chúng tăng nó tăng rất nhanh thế thì nếu chiến lược đầu tư giá trị thì chúng ta chỉ thích mua những cổ phiếu giá rẻ và cổ phiếu là không giảm chúng ta không mua và đó là những lý do cái sự khác nhau giữa chiến lược đầu tư tăng trưởng và đầu tư giá trị à, tuy nhiên thì trong phân tích kỹ thuật thì nó cũng có rất nhiều trường phái khác nhau và chúng ta biết rằng là với chiến lược này chúng ta chỉ sử dụng các mẫu hình có gì hình thành giá khối lượng và các bạn có thể đọc được những uh, tác phẩm của Mac Mini, Wilhelm và uh, à, Wyckoff hoặc rất nhiều các hệ thống phương pháp khác trong chiến lược đầu tư trong trường thì giá khối lượng lúc nào nó phải đi sát nhau cần phải liên hệ trực tiếp với nhau không phải là chỉ có nguyên khối lượng đây là một chiến lược mà có thể là các bạn sẽ thấy rằng là nếu các bạn chỉ tập trung vào khối lượng thôi hoặc là tập trung riêng về giá thôi thì nó chưa đủ chưa đủ mà nó phải có sự kết hợp giữa giá và khối lượng trước khi mà chúng ta có thể tổng kết lại thì chúng ta có thể nhìn bất cứ cổ phiếu nào và chúng ta thấy là tốc độ tăng trưởng rất là nhanh à, đầu tiên chúng ta thấy là cổ phiếu như là HSG ở phía dưới này các bạn thấy là nó có gì ạ khi mà nó có một cái trình hồi phục từ đáy đi lên ở phía dưới này chúng ta gọi là quá trình lướt sóng đấy ạ còn để đảm bảo một cái quá trình bền vững thì nó cần phải đủ các tiêu chí ở phía trên đó là à, những cái trung bình động đây chúng ta gọi là những cái đường trung bình động à, 200 150 và à, 50 nó có xu hướng chồng lên nhau và có xu hướng đi lên đấy là cái điều đầu tiên các bạn vừa thấy là à, tiếp theo chúng ta thấy là một cái những cái mẫu hình nó phải hình thành giả sử như chúng ta thấy là đang quá trình đi lên những quá trình rũ bỏ hay là giảm rất là là mạnh khoảng 30% trong đó thì sau khi hồi phục nó tạo ra một cái nền tích lũy ở phía trên này mà quá trình tích lũy ở phía trên này chúng ta biết rằng là nó sẽ lũ rũ bỏ toàn bộ những nhà đầu tư ở đây họ bị trụ lỗ và họ cần phải bán ra khi mà cổ phiếu về vùng giá cũ và những nhà đầu tư họ thua lỗ hoặc là có lợi nhuận đây họ cũng cần phải bán ra trước khi mà cổ phiếu xác nhận thì đây chính là cái điểm mua của chúng ta tại sao chúng ta mua ở đây hay là mua những vùng này giá rẻ bởi vì chiến lược đầu tư tăng trưởng thì nó không có cho phép chúng ta mua ở những vùng này bởi vì khi chúng ta mua ở những vùng này thì cổ phiếu có thể giảm rất là sâu nữa và chúng ta sẽ vi phạm những chiến lược bị cắt lót nhưng nếu chúng ta mua ở vùng này thì cái việc mà xử lý cái quá trình cắt lót sẽ dễ hơn rất nhiều bởi phía dưới này là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh à, hỗ trợ rất mạnh bởi vì khi mà cổ phiếu đã xuyên thủng trên cái nền tảng tích lũy rất tốt này thì cái quá trình tích lũy ở phía dưới này là một cái vùng hỗ trợ rất mạnh nên bạn có thể cắt lỗ 4 phần trăm 6 phần trăm và 8 phần trăm khi mà cổ phiếu mà sau T4 về và chúng ta thấy là độ an toàn rất cao và khi mà cổ phiếu đã lên đến những vùng này thì bạn có thể chốt lợi nhuận 15 20 phần trăm hoặc nhiều hơn tùy thuộc vào cổ phiếu đó bạn có thể dự tính xem đầu tư tăng trưởng dài hay ngắn đấy là một chiến lược mà các bạn cần phải hiểu rõ được à, chúng ta có những cổ phiếu như là thế giới số các bạn cũng thấy rằng là tất cả những điều mà nó diễn ra như chúng ta đã biết về xu hướng nó đều có những cái cái chia sẻ đó là các đường trung bình động thứ hai những cái điểm mua chúng ta thấy là những điểm mua khi mà nó vượt qua thoát qua nền đây là những cái điểm mua mà các bạn thấy rằng là nó có độ an toàn rất là cao khi mà chúng ta cần phải mua trong một cái nền tảng tích lũy siết chặt từ một cái quá trình quá trình mà đi lên sau đó thì sự rung lắc rất lớn nếu chúng ta mua qua trong quá trình rung lắc này chúng ta có thể trả giá rất đắt khi mà cổ phiếu có những đợt điều chỉnh rất mạnh à, để cho chúng ta nhìn thấy rõ được những cái đợt điều chỉnh như vậy chúng ta có thể à, nhìn nhận một vài cổ phiếu như này thì chúng ta thấy có thể thấy được là đây là quá trình đi lên ạ. nếu chúng ta bán ra thì nó lại về tiếp tục về cái đáy cũ mà chúng ta gọi là cái máng máng lợn đấy ạ à, chúng ta có thể nhìn được rất nhiều cổ phiếu ở đây như giai đoạn này ạ chúng ta cũng thấy là nó lên rất mạnh sau đó nó lại về tiếp tục nên ở đây có lẽ chúng ta có thể thấy rằng là việc mà chúng ta đầu tư chúng ta không biết thời điểm nào bán ra không biết thời điểm nào mua vào đó là một cái bài học rất là mặt nhãn tiền đây chúng ta thấy là một cái quá trình mua ở đây xong ạ chúng ta đã mua ở đây xong à, như chúng ta biết thì trong quá trình mà đi lên ở đây ạ đi lên ở đây đó là những cái mẫu hình mà các bạn cũng đã học rồi ạ thì cái việc mà rũ bỏ rũ bỏ tất cả các nhà đầu tư yếu bóng vía tất cả những nhà đầu tư mà bị tích lũy ở trong cái đoạn này đó là chuyện rất bình thường thôi vì chúng ta thiếu kiến thức chúng ta không hiểu rõ được và chúng ta thấy rằng là những cái cổ phiếu này nó cũng tạo ra một xu hướng tăng rất là mạnh đấy ạ đây xu hướng này chúng ta nhìn thấy không ạ cái thứ hai là quá trình tích lũy và thời gian nếu chúng ta mua ở những cái vùng này chúng ta bị thua lỗ bởi vì rõ ràng là thị trường có thể tăng rất mạnh nhưng cổ phiếu có thể không tăng bạn tham gia một cái nhịp tăng đầu tiên sau đó thì các bạn bị thua lỗ các bạn bán ra thì những nhịp tăng tiếp theo nó các bạn không dám mua vào và cổ phiếu lại tiếp tục tăng nhưng khi mà cổ phiếu tiếp tục tăng ở phía trên này bạn không bán hoặc giảm dần thì trọng thì có những cái đợt nó giảm rất sâu như này và dẫn đến bạn bị thua lỗ ngược lại khi mà bạn ở gọi là móc võng trên ngọn cây tức là khi mà chúng ta mắc võng trên ngọn cây mình chúng ta không biết được mua ở những điểm cao tại vì cái điểm mua nó chỉ có những cái điểm mua nhất định thôi ạ và chúng ta thấy rằng là rất nhiều cổ phiếu trong quá khứ như là thế giới di động đấy chúng ta cũng thấy rằng là tất cả những cái thời điểm mà chúng ta có thể mua là những cái điểm mà nó có độ an toàn rất là cao chứ không phải lúc nào chúng ta cũng mua đâu ạ đây là một chiến lược các bạn có thể xem xét ở đây ạ những cái mẫu hình này cũng đã chia sẻ đây là chúng ta nhìn xu hướng cái biên độ thu hẹp và chỉ khi nào chúng ta mua ở những cái vùng giá có độ xác nhận cao như này trước khi mà nó sẽ có một quá trình tăng tốc thay vì chúng ta mua ở đây ạ đợi mất vài tháng cổ phiếu lên mua ở đây có thể về chúng ta bị thua lỗ và mua ở những cái điểm mà có độ tin cậy cao và những cái mẫu hình này nó luôn luôn lặp đi lặp lại trên thế giới và bạn có thể thấy rằng là đây cũng là những cái cái mẫu hình mà uh, Will Neal cũng đã chia sẻ với rất nhiều các bạn khi mà cổ phiếu có thể đi từ một cái nền rất là mạnh để đây và cổ phiếu cũng đã có quá trình rung lắc rất là mạnh tại sao họ lại không mua ở giá dưới này tại sao họ lại không mua ở vùng dưới này mà họ chỉ tham gia mua ở những cái vùng này hoặc những cái quá trình gọi là xác nhận như này có hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy ạ bởi vì đầu tư chứng khoán là đấu giá các bạn nhớ đầu tư chứng khoán là đấu giá chứ không phải là cổ phiếu cứ tiếp tục lao dốc tiếp tục lao dốc bạn mua vào bạn giống như các tổ chức quỹ nếu bạn là tổ chức quỹ bạn mua vào bạn thâu tóm cổ phiếu bạn mua vào bạn gom cổ phiếu để à, đến lúc bạn mua hết thì cổ phiếu tiếp tục à, tăng bởi vì không có nguồn cung treo lơ lửng trên thị trường thì điều đó là điều rất là tuyệt vời nhưng bạn là đầu nhà đầu tư cá nhân bạn nhà đầu tư nhỏ lẻ bạn không thể nào giống các quỹ được bạn không thể nào giống các tổ chức lớn được mà bạn cần phải có một cái góc nhìn khác và từ những biến động về giá các bạn nhìn thấy không ạ đây là từ biến động giá những cái việc khối lượng lớn này nó cho chúng ta biết dòng tiền lớn họ tham gia vào đây dòng tiền lớn họ đã tham gia vào đây nên việc để tạo ra một xu hướng tăng nó là chuyện rất bình thường đấy ạ ở trong cái ví dụ này à, Dũng chỉ muốn nói các bạn đó là à, chúng ta không thể mua ở những vùng đáy này được bởi vì chúng ta biết rằng là những cái vùng đáy này có thể nó giảm tiếp hay là chúng ta cũng không thể mua ở những vùng đáy này được bởi vì những vùng này có thể cổ phiếu cũng không có thể lên được nên quá trình mà chúng ta cần phải hiểu rõ được tại sao chúng ta lại mua ở những cái vùng có sự xác nhận lớn như này sau quá trình rũ bỏ và chúng ta biết rằng là ở trong đầu tư nó có khoảng hơn hơn 10 mô hình khoảng 20 mô hình gì đó và chúng ta chỉ biết được là nếu mỗi mô hình nó vận động như nào thì chúng ta theo mô hình đó chứ không phải là chúng ta cứ mua một vài mô hình giả sử đây là một cái mô hình tách tay cầm cái điều đầu tiên Dũng thấy rằng là phần lớn mọi người xử lý cái mô hình tách cầm nó bị sai sai thứ nhất là một cái mẫu hình tách cầm nó phải là có một kênh xu đi lên trước các bạn nhớ nhá nó phải kênh xu đi lên trước đó là cái điều đầu tiên cái yếu tố cốt lõi nó phải như vậy nhưng trên thị trường thì dũng biết rằng là phần lớn mọi người lại không làm như vậy mọi người cứ nhìn thấy là mẫu hình tách tay cầm thì mọi người đưa vào cái thứ hai là trong mẫu hình tách tay cầm thì bao giờ nó cũng còn phải có phần khối lượng nhưng nếu nó phần thiếu phần khối lượng thì nó không phải là mẫu hình tay cầm và rất nhiều người cũng vẽ mẫu hình tay cầm nhưng bỏ qua phần khối lượng à, mẫu hình này là được Guillermo phát triển lên và được rất nhiều người tham gia đến bây giờ nên dẫn đến nó có sự biến tướng bởi vì người ta biết quá rõ cái mẫu hình này và bạn biết rằng là với khối lượng ở đây các bạn các phải biết rằng là việc mà cổ phiếu có thể thu gom hay là phân phối chúng ta cần phải có những cái kiến thức cơ bản để hiểu rõ về giá khối lượng vận động ra sao hoặc là trong trường hợp này các bạn thấy là à, bản thân Wilnell hoặc là cái phương pháp này họ chỉ mua ở vùng này thôi ạ à toàn bộ quá trình này này họ không mua bạn thấy không họ không mua họ chỉ mua ở cái vùng này thôi tại sao như vậy nên khi mà bọn bạn đặt ra câu hỏi à, với tất cả những chuyên gia thì chúng ta cần phải hiểu rõ là tại sao gốc gác như vậy hiểu rõ rằng là nó là mẫu hình gì vì sao nó như vậy tại vì nếu chúng ta không hiểu chúng ta có thể à, mắc những cái bẫy trên thị trường bởi vì cổ phiếu mà nó quá nhiều người biết thì nó không lên được nó rất là kỳ lạ và chúng ta thấy rằng là à, những cái ví dụ này để cho bạn biết rằng là họ đều xử lý theo những cái chiến lược rất là quan trọng đó là quản trị rủi ro ở đây các bạn thấy là cái việc mà hôm qua Dũng chia sẻ một cái video về rủi ro thì các bạn biết là Dũng đưa ra một chiến lược rủi ro khoảng là 6 phần trăm bởi vì nếu chúng ta mua đúng điểm thì khả năng thua lỗ của chúng ta 6 phần trăm là ừ, chúng ta có thể cắt được một cách thoải mái vì sao chúng ta lại cắt 6 phần trăm bởi vì nếu cổ phiếu tiếp tục lao dốc tiếp tục lao dốc thì cái để chúng ta hòa vốn lấy lại cái cái cái vốn mà chúng ta bị thua lỗ nó sẽ rất là là là, là xa nếu chúng ta lỗ 10 phần trăm thì chúng ta phải hòa vốn là 11 phần trăm hoặc nếu chúng ta lỗ 20 phần trăm chúng ta phải hòa vốn là 25 phần trăm nên càng giảm sâu thì chúng ta không có cơ hội để bảo toàn vốn hoặc là à, lấy lại số vốn chúng ta nó mất nên ở đây bản thân là Dũng đưa ra chiến lược đó là 4 phần trăm chúng ta cắt 1 1 phần 3 6 phần trăm chúng ta cắt 1 phần 3 và 8 phần chúng ta cắt, cắt hết thì lúc đó chúng ta sẽ chủ động được trong cái việc chiến lược đầu tư của mình và bạn cũng biết là Vinamilk họ cũng cắt lại 8% khi mà cổ phiếu vừa cắt xong thì cổ phiếu có thể tăng họ lại tiếp tục mua vào tại sao gọi là vậy cắt 8% xong thì cổ phiếu lên họ lại mua vào thì chiến lược nó là đó là một chiến lược đó là khoa học các bạn ạ bởi vì thế này chúng ta không thể biết rằng là 8% nó có hồi hay không hay là nó xuống 10% nó lại là 15% nhưng nếu các bạn thấy rằng là các bạn cắt lót 3 lần 8% thì cái việc mà một lần bạn cổ phiếu bạn lên khoảng 20% đúng không 22% 23% thì bạn cũng có thể thấy được là khả năng thua lỗ của bạn rất là ít đúng không tại vì một lần thắng thôi một lần thành công thôi nhưng rõ ràng là bạn thấy rằng là cái khả năng thành công của chúng ta đó, trên một lần thôi thì chúng ta có thể uh, có cái đảm bảo rủi ro cho khoảng 3 ba lần chúng ta bị sai nên đây là một chiến lược có thể giúp chúng ta luôn luôn bảo toàn vốn và kể cả ngài Warren Buffett ông cũng nói rằng là đầu tư thành công không phải là tiến lên mà quan trọng là phải bảo toàn vốn bảo toàn vốn là yếu tố cốt yếu để chúng ta thành công à, và chúng ta biết rằng là à, đầu tư chứng khoán không phải là chúng ta cứ à, lên diễn đàn hoặc nghe mà ai đó nói là cổ phiếu này tốt lắm cổ phiếu kia đó mua đi thì chúng ta mua vào bởi vì nó là cấp độ thấp nhất thấp nhất trong chiến lược đầu tư các bạn nhớ là bạn đó là chiến lược thấp nhất trong chiến lược đầu tư bạn không hiểu rõ về nó bạn không nắm rõ về nó không hiểu góc độ về nó và trong tư duy thì um, bạn mua cái gì mong muốn điều gì nó ở trên một cái tư duy có thể là gần như không có tiền bởi vì các bạn thử xem từ trước nay bạn nghe một ai đó mách nước thì thực sự tài sản của bạn có lên hay không bạn đặt ra câu hỏi với chính bản thân mình và tại sao nó lại như vậy bởi vì cái hành vi cái mô thức của bạn cái kiến thức của người khác có thể nó không phù hợp với hành vi của bạn nên cuối cùng là uh, bạn xử lý bị sai hoặc là những người thành công nhất thì họ cũng chỉ đúng khoảng độ 6 đến 70 phần trăm đấy ạ vậy nếu 30 phần trăm nếu bạn sai nếu bạn cứ giỏi thì 30 phần trăm sai thì cái việc mà xử lý xử lý 30 phần trăm đó như nào hay là bạn tiếp tục để cho nó tiếp tục thua lỗ và bạn thấy rằng là 10 lần bạn đầu tư như chỉ một lần là bạn thua lỗ là bạn không còn một cổ phiếu nữa cả và bạn thấy rằng là tất cả chiến lược này đều là mua ở những cái quá sau khi rũ bỏ giảm rất mạnh thì những cái nền tảng này đây là chính lúc mà họ tham gia vào và đây là những cái ví dụ để cho các bạn biết rằng là không những ở Việt Nam ở trên thế giới thì những chiến lược này họ cũng áp dụng rất là là gì ạ à? rất là phổ biến và việc mà chúng ta mua áp dụng những cái mẫu hình quan trọng chúng ta hiểu hay không ạ à? tại vì đọc để hiểu mẫu hình nó không phải ai cũng hiểu được không phải ai cũng hiểu đâu ạ à? bởi vì chúng ta gì ạ à? nó cần phải có thời gian cần phải có một cái, cái à, một chúng ta có cần phải đọc sách hoặc là một cái ai đó hỗ trợ giúp đỡ chúng ta chúng ta mới hiểu được còn không chúng ta cần phải trả giá rất là đắt trong chiến lược đầu tư của mình bản thân Dũng đã từng phá sản đừng mất hết bởi vì trước khi Dũng không biết đó là cứ mua cổ phiếu theo trung bình giá giảm cứ nghe người ta đầu tư giá trị là cứ mua vào nhưng sau khi mà Dũng dùng sử dụng chiến lược đầu tư khi mà bứt phá lên thì lúc đó Dũng lại không biết rằng là khi nào bán ra và dẫn đến là lúc đó cổ phiếu là đang có lãi rất lớn rồi nó lại rơi và tiếp tục thua lỗ nên cái quan trọng ở đây không phải chúng ta thắng bao nhiêu mà chúng ta cần phải biết là quản trị rủi ro như thế nào để chúng ta giữ được cái số cổ phiếu chúng ta giữ được NAV chúng ta và đặc biệt là giữ lợi lợi nhuận của chúng ta trong chiến lược đầu tư của mình và còn rất nhiều rất nhiều nữa cái mẫu hình nữa nhưng bạn thấy ở đây rất nhiều chiến lược mà chúng ta thấy là khi một cổ phiếu lao dốc lao dốc thậm chí là những quá trình sách ao đấy rũ bỏ rất nhiều tại sao họ lại không mua những cái phần giảm như này mà phải họ phải đợi những cái quá trình xác nhận với khối lượng lớn họ mới mua tại sao như vậy chúng ta bao giờ cũng đặt ra câu hỏi vậy bởi vì cổ phiếu là đấu giá khi mà cổ phiếu đấu giá mà chúng ta mua lại mua trung bình giá xuống thì chúng ta gọi là đấu giá ngược và dẫn đến là việc mà chúng ta bị thu thiệt trong quá trình đầu tư và trên thị trường chứng khoán Việt Nam thì chúng ta cũng thấy là có rất nhiều các cổ phiếu mà chúng ta theo dõi ở đây nó đang cho chúng ta những cái à, những cái điểm xác nhận khá là tốt những cổ phiếu đầu tư ngắn hạn thì chúng ta cũng có những điểm xác nhận như này đây là những cái điểm xác nhận bạn có thể mua vào nhưng đây chỉ là sóng hồi đấy ạ bởi vì xu hướng chung và dài hạn nó vẫn đang ở xuống giảm các bạn nhớ đấy, đang ra giảm nên tất cả những cái chiến lược này các bạn chỉ gọi là đầu tư ngắn hạn hay là chúng ta nhìn thấy cổ phiếu HPG các bạn có thể sử dụng chiến lược khi mà nó vượt qua đỉnh các bạn mua vào bởi vì xu hướng nó đang đi lên cái thứ hai là chúng ta thấy là chất xúc tác của nó là sản phẩm mới nhà máy mới cái công nghệ mới và ban quản trị rất là tốt và chúng ta biết rằng là cổ phiếu này nó sẽ có thể là có những biên độ lợi nhuận rất là lớn năm 2021 đầu năm 2021 22 bởi vì lúc đó nhà máy đã đi vào ổn định và với những quy mô của nó thì Dũng tin chắc rằng nó sẽ tạo ra những lợi nhuận rất lớn và bạn có những chiến lược đầu tư theo kim tự tháp bạn mua ở đây và bạn mua tiếp tục mua ở đây câu hỏi đặt ra là tại sao bạn không mua ở phần tích lũy này bởi vì có những cái quá trình nó rút bỏ hoặc là có thể chúng ta biết rằng là cổ phiếu này có để chúng ta đánh giá rất là tốt tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề gì đó nó không phải là tốt như vậy nó có thể bị gãy nó có thể bị rũ bỏ nên việc mà chúng ta nghĩ rằng cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua vào đó là chiến lược rất là nguy hiểm khi mà các cổ phiếu tăng trưởng thì P trên E của nó luôn luôn cao hơn trung bình những cổ phiếu P trên E càng cao thì chúng ta gì ạ thấy là cổ phiếu đấy tăng càng mạnh chúng ta có thể nhớ những cổ phiếu VCF năm 2000 không bao nhiêu ạ ở 16 17 chúng ta thấy là P trên E của nó rất là cao đúng không rất là cao và rõ ràng P trên E của nó so với thời điểm này nó cao hơn rất nhiều nhưng nó tiếp tục tăng tiếp tục tăng trong khi đó P trên E thời điểm này nó rất là thấp như sao đó đã không lên được các bạn phải đặt ra câu hỏi lại sao nếu định giá theo P trên E đó là yếu tố cực kỳ nguy hiểm khi mà chúng ta thấy là các cổ phiếu tăng trưởng nó đều có P trên E cao và ở đây ờ, có thể có rất nhiều các trường phái khác nhau có thể nếu bạn phù hợp với chiến lược đầu tư của bạn thì bạn cũng vẫn có thể sử dụng và những coi như là những cái chia sẻ của Dũng này có thể bạn tham khảo có thể bạn không thích thì chúng ta có thể ao ra khỏi khỏi group hoặc là khỏi kênh của Dũng bởi vì thực ra là đây là những chia sẻ mà Dũng đã từng trải nghiệm trong suốt nhiều năm qua à, để chúng ta hiểu rõ hơn về chiến lược này thì bạn có thể tiếp tục theo dõi những video của Dũng trong cái thời gian tiếp theo và hôm nay là Dũng chia sẻ chủ yếu tập trung cho chiến lược để chúng ta hiểu rõ rằng là đầu tư tăng trưởng chúng ta cần phải nắm rõ được những cái yếu tố năm cái yếu tố cốt lõi đó là gì ạ à? xu hướng chất xúc tác mẫu hình điểm mua và cái cuối cùng là quan trọng nhất đó là quản trị rủi ro và tất cả những cái cổ phiếu trước khi mà chúng ta mua là sử đây có những cái điểm mua đây là những cái điểm mua có độ an toàn rất cao hoặc là những cái điểm mua này có độ an toàn rất cao tại sao chúng ta không mua ở đây ạ à? một số chiến lược chúng ta có thể mua ở đây theo chiến lược nến chẳng hạn thế nhưng về cơ bản chúng ta sẽ hạn chế mua ở đây chúng ta chỉ mua khi mà cái xu hướng nó đã hình thành rõ ràng hơn có thể nó nằm ở đây có thể gãy tiếp hoặc là chúng ta tại sao chúng ta không mua ở trong cái, cái vùng này mà chúng ta lại mua ở trong cái vùng khi mà nó đã rũ bỏ hay nó tích lũy uh, gần như là hết cổ phiếu rồi và chúng ta mua ở đây nên trong chiến lược này thì ở trong những vùng này Dũng cũng sẽ không mua hoặc là cổ phiếu đây là cổ phiếu này ạ thì quan trọng là tại sao chúng ta lại mua ở những cái vùng này mà chúng ta không mua ở như vậy ở vùng dưới đây là một cái vùng mà chúng ta có thể mua với khối lượng lớn và giá tăng mạnh sau đó thì có thể bị thua lỗ đấy thua lỗ là chuyện rất bình thường và chúng ta có thể xử lý cắt lót nếu cổ phiếu chúng ta 4 phần trăm chúng ta bán 3 phần trăm 6 phần trăm chúng ta bán nốt 3 phần trăm và 8 phần trăm chúng ta bán nốt số còn lại nếu vi phạm và chúng ta có kế hoạch trước rồi ạ có kế hoạch trước rồi trong trường hợp mà cổ phiếu có thể quay trở lại chúng ta lại tiếp tục mua đấy là cái chiến lược mà tất cả các thiên tài những người thành công nhất họ tham gia và bạn cũng có thể mua ở những cái thời điểm này đây là những cái điểm và bạn tiếp tục mua theo kiểm tháp nếu cổ phiếu này xác nhận còn trong trường hợp nó bị gãy thì bạn có thể xử lý đó là quản chúng ta gọi là quản trị rủi ro đó là chuyện rất bình thường trong quá trình đầu tư thôi và việc mà chúng ta mua tất cả những cái điểm khi nó có sự xác nhận vượt qua đỉnh sau khi quá trình rũ bỏ đây là những chiến lược rút bỏ đây là những cái mẫu hình các bạn ấy hoặc là những cái điểm mà có thể bứt phá như này thì chúng ta có thể tham gia nó sẽ có độ an toàn hơn so với việc mà chúng ta mua khi mà cổ phiếu đang lao dốc như này quá trình lao dốc như này chúng ta thấy nó rất rẻ nhưng có thể chúng ta sẽ gặp rất nhiều rủi ro hoặc là bạn có thể mua cổ phiếu này sau khi mà nó vượt thoát ra qua cái đỉnh này qua những cái đỉnh này nếu trong nhờ vẫn vượt thoát ra cái đỉnh này khối lượng lớn bạn có thể mua bởi vì cái vùng này chính là vùng hỗ trợ và cổ phiếu này bạn có thể là đầu tư trong ngắn hạn bởi vì xu hướng về chung và dài hạn nó chưa đạt tiêu chí cái thứ hai là bản thân chúng ta gọi là đầu cổ phiếu tăng trưởng nhưng rõ ràng cái tốc độ tăng trưởng cái tăng trưởng ở đây các bạn nên nhớ là những cổ phiếu mà nó tăng mạnh nhất thì chúng ta cần phải lưu ý trong chiến lược này đó là chúng ta quan sát cái quý gần nhất giả sử như là quý này quý quý hai này chúng ta xem quý gần nhất hoặc là chúng ta có thể tính toán được cái quý tiếp theo chứ chúng ta không nên tính toán quý quý 4 quý 5 quý 6 quý 7 hay là kỳ quý ở ở cái tháng nào đó nó quá xa đúng không là sự quý 4 năm 2021 thì nó quá xa chúng ta hãy tạm thời tính ở những cái quý gần nhất để chúng ta biết rằng cái cổ phiếu chúng ta cần phải mua ở những mức lúc mà nó có thể tạo ra mức độ tăng trưởng cao nhất đó là chiến lược này nếu thực sự các bạn muốn hiểu sâu hơn một là các bạn có thể tham khảo những cuốn sách về ờ, phù thủy chứng khoán hoặc là những cuốn sách của William O'Neill, Mark Mini còn một số bạn nào mà muốn được uh, đi sâu hơn và được trực tiếp mà Dũng đào tạo thì có thể tham gia những khóa học uh, đầu tư như nhà vô địch hay là VSA của Dũng tại vì đây là những khóa học mà Dũng thấy rằng là uh, nó sẽ giúp chúng ta thứ nhất là giúp chúng ta cải thiện được quá trình đầu tư của mình và chỉ cần khi mà chúng ta mua đúng điểm đấy, mua đúng điểm thì cái việc mà rủi ro nó sẽ hạn chế rất nhiều cái thứ hai thì chúng ta giảm được cái thời gian đợi chờ của cổ phiếu thứ ba nữa là chúng ta biết cách để quản trị rủi ro biết cách là cổ phiếu nó nó có thể là khi nào nó lên cổ phiếu nào cổ phiếu tốt nhất trên thị trường và đặc biệt là chúng ta có thể đầu tư chiến lược lướt sóng ngắn hạn đầu tư tăng trưởng 3 đến 6 tháng hoặc nhiều hơn và quan trọng nhất là chúng ta cần phải biết khi nào bán bán ra để thu lợi nhuận và khi nào bán ra khi biết là cổ phiếu đó vi phạm chiến lược đầu tư tức là gọi là quản trị rủi ro và rất nhiều chiến lược khác nữa quan trọng là Dũng sẽ chia sẻ các bạn đó là cái hành vi tức là vì sao chúng ta bị tâm lý và cách thức để quản trị cảm xúc cách cách cách xúc để quản trị tâm lý bởi vì 80% nó đến từ tâm lý tâm lý hành vi chúng ta và phần lớn mọi người khi mà càng đầu tư nhiều thì bản thân chúng ta bị thua lỗ quá lớn quá lớn tiếp tục thua lỗ và tiếp tục nuôi dưỡng cái đau khổ và chính cái đau khổ đấy cái mệt mỏi đấy nó gieo hẳn vào tiềm thức và chúng ta rất khó để gỡ ra nên Dũng có những cái quy trình để hỗ trợ chúng ta gọi là uh, xử lý được những cái uh, những vấn đề dấu ấn trong tiềm thức và những cái dấu ấn đấy có thể trong thời gian tới Dũng sẽ có thể chia sẻ một phần một số các phương pháp để các bạn có thể hiểu rõ được là trong đầu tư không phải là kiến thức là đủ rồi nó cùng cả hai vấn đề đó là phát triển bản thân và phát triển kinh doanh phát triển bản thân nó phải đi trước và phát triển kinh doanh nó phải đi sau tức là chúng ta phải phát triển xem là kỹ năng để chúng ta quản trị được sự được à, quản cảm xúc kỹ năng để chúng ta có kỷ luật kỹ năng để chúng ta đưa ra những cái quyết định đúng và uh, phát triển uh, kinh doanh đó là chúng ta phần phải hiểu rõ được à, cổ phiếu nó chúng ta mua theo tư duy nào mua đầu tư giá trị đầu tư tăng trưởng đầu tư lướt sóng hay là uh, sử dụng chiến lược nào cho hợp lý và đây chính là những cái cách để chúng ta có thể trở nên vĩ đại hơn một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị các bạn đã lắng nghe theo dõi chia sẻ của Dũng trong cái buổi tối ngày hôm nay chúc các bạn có một ngày nghỉ uh, vui vẻ thật nhiều niềm vui hạnh phúc xin cảm ơn rất nhiều